chào anh em nhé tiếp tục uh, lọc tóc tài, hôm nay sẽ review vài cái video và giới thiệu cho anh em về cách chơi tài xỉu bịp 2021 này anh em nhé đó thì uh, bây giờ mình sẽ tư vấn cho anh em về tất cả các loại môn ha để anh em có thể chơi về bộ môn tài xỉu ha tài xỉu thì nó chỉ lòng vòng nó chỉ có vài món thôi nên em đó thứ nhất á, là cái em lắc hột nếu mà làm cái nha cái em lắc hột uh, nhảy đều hoặc là chống đề thợ bo góc bo cạnh đó là những cái hột đó là dành cho anh em lắc cái còn anh em nào muốn chơi về sản phẩm chơi bịp đúng không là bắt đầu mình sẽ đi vào sâu vào những cái sản phẩm đi bịp như là tài xỉu không tan đó tài xỉu không tan thì nó có một loại tài xỉu anh em nha không tan là có nghĩa là có thể là bao thử lần led 500 nước muối ha đó là có nghĩa là tài xỉu không tan và bao có thể là bao cho anh em trẻ hồn luôn đó và đồng thời đánh như thế nào đánh nó sẽ là báo rung cho anh em ha một là nhất hai là lục đó để anh em biết được trong đó nó ra con nhất hai con lục để các anh em kết hợp ha để anh em có thể biết được và các anh em có thể đánh à, nó rơi vào tỷ lệ 70 75 phần trăm nó sẽ ra là bên tài hay là xỉu đúng không thì nguyên lý của nó sẽ, nó sẽ kèm theo máy móc ha cái gì cũng vậy thôi chơi là phải có máy móc bắt đàng hoàng chứ không phải là tự nhiên cầm cái máy không mà vô là đánh được đâu anh em nha đây là cái thằng bắt này đây là cái thằng báo rung này đó là có nghĩa nó kết hợp với nhau thằng bắt và thằng à, rung nó sẽ báo thì cho mình qua cái rung này đúng không để các em có thể biết được trong đó nó ra ha là các em có thể đánh đấy và nguyên đinh của nó nguyên nguyên bản của nó là nó sẽ là hai cái máy này ha nhưng mà mình đã thiết kế ra cho anh em đó một á các anh em có thể độ chế vào những cái dòng điện thoại này là cái máy bắt à, tất cả các loại dòng điện thoại hai trắng đen này mình có thể độ chế cho anh em để các em có thể kẹp tiền ha bắt được vào trong một hộp đó đó thứ hai nữa anh em nào không dùng được điện thoại cầm thì các anh em có thể dùng những chiếc nón ha đây là những cái sản phẩm chiếc nón này này tất cả các loại mẫu nón bên mình đều có anh em nhé, đó tất cả các loại mẫu nón luôn đều có cho anh em đó thì bây giờ mình đã làm sẵn vào một cái nón rồi đó và máy bắt mình đã làm vào trong chiếc nón này rồi đúng không cực kỳ là đẹp luôn anh em nha đó và đồng thời nó sẽ kèm theo cho anh em một cái rung này một người và mình sẽ khởi động cái rung này lên ha trước mắt là mình sẽ khởi động cái rung này lên rồi hai nữa là mình sẽ thử qua 500 đèn led để các em biết được ha đây là những cái hộp có tan này đó cái này thấy không thử hộp có tan là hít cực mất điện đó cái này thấy không hộp có tan hít cực kỳ là mạnh bỏ cũng sức lên mới 200 mấy cơ ui giời cái này ha 500 thì cực kỳ là mạnh luôn anh em nha 500 thì gọi là 500 Mỹ đó anh em nha đó mình sẽ test qua cái bộ hột của mình hộp này là mình đã làm sẵn rồi ha này ha cực kỳ là uy tín luôn không tan tích đó cái này sao không tan tích gì hết ừ. rồi sẽ qua mình sẽ thử qua đèn led cho anh em xem cái bộ hộp không tan của mình nha đấy hộp không tan là mình sẽ làm vào trong hộp anh em nhé mình làm làm trực tiếp vào hộp luôn hộp cực kỳ là đẹp luôn nha đó mình sẽ thử qua led các anh em thấy không trong vắt này ha, đều hộp luôn đó đây là hộp không tan này đó các anh em thấy không mình sẽ thử qua nó trong như vậy á mới chơi được đó các anh em thấy không trong này đó đây là gọi là hộp không tan đó cái thứ ba nữa là nhiều nơi là anh em có thể thử qua nước muối ha nhưng mà mình làm clip thì nói chung là thời gian có hạn thì mình cũng không có quậy nước muối được mình thử cho anh em nói chung là làm ăn uy tín thôi anh em chứ không cần nói chung là nói nhiều làm gì đúng không quan trọng là uy tín và chất lượng thôi còn anh em nào mà chưa lấy hàng bên cơ sở mình á để xem hết clip này nha đó còn anh em nào mà chơi rồi thì mình ờ, không có nói nữa uy tín là vàng mà anh em đúng không đó thì bây giờ mình sẽ bỏ vào mình đánh cho anh em vài cái để anh em có thể biết được nắp thì nói chung nắp đĩa thì anh em chơi cái nắp nào đĩa nào cũng được ha không quan trọng ha đó mình sẽ lấy nắp xanh này đi bỏ vào lắc đại anh em nha rồi bắt đầu mình sẽ đội nó nè à, đó mình sẽ đội nó này lên và mình sẽ đánh cho anh em thì anh em sẽ xem nhiều video clip thêm để hiểu rõ ha thì các anh em muốn ờ, mình làm như thế nào cứ comment bên dưới video đó comment bên dưới video để mình có thể thực hiện những cái video mà anh em ờ, mong muốn và thích nhất đó để làm lên cho anh em để anh em tham khảo ha đó và tư vấn cho anh em đó thì bây giờ nguyên lý của nó là mình không để mặt lục lên nó sẽ không báo rung đúng không máy nó sẽ không báo rung anh em nhìn kìa đó còn khi nào mình ngứa mặt lục lục lên này đây là còn nhất đúng không ngứa mặt lục lên đó máy bắt đầu báo rung anh em thấy không thấy đúng không đó đây là có nghĩa là mặt lục lên nó sẽ báo cho anh em là anh em có thể biết được cảnh tất cả các mặt nó sẽ không rung ha đây mình sẽ lắc à, vài cây cho anh em xem rồi như cái này như cái này nó sẽ lục nó không lên anh em đúng không lục nó không lên nó sẽ không báo rung thì 70 phần trăm nó sẽ là về xỉu còn 30 phần trăm tất nhiên nó phải có những cái chén phản ví dụ như ờ, nó phản lại những cái chén đó đúng không thì nó ra tài thì mình chấp nhận đó những cái chén này thì theo như mình không rung thì mình phải quýnh về xỉu thôi ở 70 phần trăm mình sẽ quýnh về xỉu đó các em thấy không tứ nhất nhị chuẩn một cây này đấy như cái chén này đúng không anh em như cái chén này nó vẫn là về xỉu đúng không anh em đó hai nhất một tủ xỉu rồi như cái này nó vẫn là xỉu đúng không anh ha mình lắc hột này cực kỳ là ngon hột này mình bo rồi anh em nhé bo tròn góc cho anh em hột này hột 12 ly đó cái em vẫn vẫn có thể giữ xỉu cái này ha đây là dành cho tất cái mà vẫn có thể vừa giữ xỉu vừa vừa tất cả vừa biệt luôn đó rồi cái này vẫn là xỉu anh em nha cũng nhanh luôn đó tiếp này để mình đắt lên tài coi rồi cái này vẫn xỉu luôn nhưng mà nó ra cái này thì mình chấp nhận anh em nha tại vì nó không có uh, lục này đó nó ra những cái chén này là phản này đúng không anh em năm bốn ba ha ngũ tứ tam là những cái chén này chén phản anh em nên nhớ đó là mình nói chén phản là phản những cái chén này tại vì nó không rung nhưng mà nó lên những cái chén này là phản đó như cái chén này đúng không anh em nó đã bắt máy vào bắt được con lục rồi thì tất nhiên trong này nó có một con lục rồi đúng không anh em đó thì lục thì tất nhiên các anh em sẽ muốn mình lục tài rồi một cái này em ăn đủ hai là anh em quê đó lục ngủ nhất tài đúng không anh em lục ngủ nhất tài này đúng không đó có lục là nó báo luôn cho anh em rồi tiếp tục cái này vẫn là tài anh em nha đúng không hai lục một tam rồi mình sẽ làm vài chén nữa thôi nha chung ra hàng thì mình chỉ test sơ qua video cho anh em thôi còn anh em nào mà cảm thấy ok thì cứ lên trực tiếp mình nha đó đó anh em thấy khoảng khoảng là những cái chén này 10 nút khoảng đó, những cái chén này là chén khoảng đúng không anh em có lục nhưng mà các anh em muốn lục lục tài thì cái anh em cũng quê đúng không hoặc là các anh em muốn lục xỉu thì cái anh em ăn đủ luôn đó rồi cái này như cái này thì cái này muốn trăm trăm về xỉu cho mình hoặc theo như mình thì muốn xỉu thôi còn những cái chứng phản thì mình chấp nhận mình thua những cái chứng phản mà chơi gì cũng vậy thôi anh em không có gì gọi là trăm trăm cả trăm phần trăm thì chỉ có chơi tan camera đồ cũng gọi là trăm phần trăm thôi mà chưa chắc nữa đúng không anh em đó ngủ nhị nhị đúng không anh em ngủ nhị nhị xỉu trăm phần trăm luôn đúng không rồi mình sẽ làm một cây nữa mình khép lại video này tại đây cho anh em nhé rồi cái này muốn tỷ về đồ bán luôn Sài Gòn luôn mình muốn tức tay về tài luôn anh em nha tất tay về cái tài luôn nói chung là video mình làm thô sơ thôi không làm ờ, đẹp đẽ như những anh em khác nhưng mà nói chung cái gì cũng vậy thôi uy tín và chất lượng thôi anh em không, không quan trọng là phải đẹp đúng không anh em đó một nút tài ha đúng không anh em đó dư đủ tài luôn đó rồi mình sẽ khép lại cái video này tại đây đấy thì anh em xem à, nhớ đăng ký cho mình một cái lượt đăng ký nhé và nếu anh em thắc mắc về những vấn đề nào á thì các em hãy comment bên dưới video đó và các em thích làm những video nào thì hãy bình luận ở dưới mình sẽ làm nhiều video cho anh em đó thì năm 2021 này chúc anh em à, thành công và đồng thời à, mua hàng liên hệ qua số điện thoại 0786 011224 nha hoặc 0786 041224 nha Zalo Facebook các anh em cứ liên hệ cho mình mình sẽ trực tiếp ha nói chuyện với anh em chào anh em chúc anh em à, sức khỏe